Bà Trần Thị Dung là vợ của Thái sư Trần Thủ Độ Xin với đứa cháu của mình là một chức câu đương Thì Thái sư có nói rằng Ta lể lòng nàng Ta đồng ý Nhưng Nàng về đang nói với cháu là Nãy chặt một ngón chân của nó đi Để phân biệt đấy là chức câu đương đi xin Chứ không phải là chức câu đương được bổ nhiệm theo tài năng Từ bấy đến nay trong lịch sử của đất nước ta rất nhiều triều đại rất nhiều ông vua sáng suốt đã rất mạnh tay vào vấn đề tuyển chọn nhân tài